con hư tấu mới Hình chiếc lá Bé sẽ thích lắm đây Ồ, vui quá dùng lát đi hòn xem sao uhm, Hương táo mới thơm tuyệt Mẹ biết con sẽ thích lắm mà Lết tí hôn hương táo mới hình chiếc lá Ồ, oh, giá khuyến mãi